Người lãnh jackpot khủng không đeo mặt nạ, gây choáng với nhiều kỷ lục. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ trao giải jackpot của sổ số vietlott vào sáng ngày 20 tháng 4, ngoài việc không đeo mặt nạ khi nhận giải, ông Trần Nhật Khánh, ngụ tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, còn gây sốc khi tạo ra kỷ lục mới về số giải thưởng nhận được trên một tờ vé. Theo đó, ngoài giải jackpot trị giá gần 10,8 tỷ đồng, sau khi chia đôi với người cùng trúng là ông BQH, ông Trần Nhật Khánh còn ẩm thêm 12 giải nhất và 15 giải nhì với tổng số tiền cộng thêm là 124,5 triệu đồng. Như vậy, tính cả giải jackpot và 12 giải nhất, 15 giải nhì nói trên, ông Khánh đã trúng thưởng hơn 10,9 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân gần 1,09 tỷ đồng, ông Khánh đã nhận số tiền hơn 9,81 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản một lần ngay tại buổi lễ. Được biết, tấm vé việt lót mang tới may mắn cho ông Khánh được ông mua vào chiều ngày 16 tháng 4 tại một điểm bán vé trên đường Phan Chu Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tấm vé này cũng tạo nên một kỷ lục mới về số lượng bộ số in trên vé trúng jackpot. Ông Khánh chia sẻ với phóng viên về hoàn cảnh mua tấm vé nói trên. Hôm bữa, tôi và các anh em đi ăn đám hỏi. Vô tình trong quỹ của anh em còn lại 1,5 triệu nên mua hết vé số việt lót". Trừ đi đám hỏi về mua vé, tới tối đi ăn đám cưới thì biết vé đã trúng. Đây là giải thưởng chung của năm anh em chúng tôi, hay gọi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo đó, trên vé chứa tới 28 bộ số khác nhau được lựa chọn theo hình thức bao 8. Đại diện Vietlot cho biết, mua vé số Vietlot theo hình thức bao 8, tức là người chơi chọn 8 cặp số khác nhau trong tập hợp các số từ 1 đến 45. Sau đó, máy tính sẽ dùng thuật toán tạo ra tất cả các kết hợp 6 cặp số không trùng nhau. Trước đó chỉ mới xảy ra một trường hợp, người vừa trúng jackpot vừa trúng thêm một giải nhất, đó là trường hợp của một người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai. Người này trúng giải jackpot trị giá gần 65 tỷ đồng của kỳ quay 46 và ẩm thêm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Tấm vé trúng jackpot còn lại của kỳ quay 116 được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15 tháng 4. Trên vé chứa tới 6 bộ số khác nhau do khách hàng tự tay lựa chọn – Vị khách may mắn này tên BQH cũng đã nhận giải cùng lúc với ông Trần Nhật Khánh vào sáng ngày 20 tháng 4. Kỳ quay 116 là kỳ quay thứ ba mà Vlog ghi nhận có hai vé trúng cùng giải jackpot tại một kỳ quay. Trước đó ở kỳ quay 69 hồi cuối năm 2016 và kỳ quay 98 vào đầu tháng 3 năm 2017, các giải jackpot trị giá tương ứng hơn 159 tỷ đồng và hơn 20 tỷ đồng cũng có hai người cùng trúng giải. Người lãnh jackpot khủng không đeo mặt nạ, gây choáng với nhiều kỷ lục. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ trao giải jackpot của sổ số vietlott vào sáng ngày 20 tháng 4, ngoài việc không đeo mặt nạ khi nhận giải, ông Trần Nhật Khánh, ngụ tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, còn gây sốc khi tạo ra kỷ lục mới về số giải thưởng nhận được trên một tờ vé. Theo đó, ngoài giải jackpot trị giá gần 10,8 tỷ đồng, sau khi chia đôi với người cùng trúng là ông BQH Ông Trần Nhật Khánh còn ẩm thêm 12 giải nhất và 15 giải nhì với tổng số tiền cộng thêm là 124,5 triệu đồng. Như vậy, tính cả giải jackpot và 12 giải nhất, 15 giải nhì nói trên, ông Khánh đã trúng thưởng hơn 10,9 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân gần 1,09 tỷ đồng, ông Khánh đã nhận số tiền hơn 9,81 tỷ đồng thông qua hình thức chuyển khoản một lần ngay tại buổi lễ. Được biết, tấm vé Vietlott mang tới may mắn cho ông Khánh được ông mua vào chiều ngày 16 tháng 4 tại một điểm bán vé trên đường Phan Chu Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tấm vé này cũng tạo nên một kỷ lục mới về số lượng bộ số in trên vé trúng jackpot. Ông Khánh chia sẻ với phóng viên về hoàn cảnh mua tấm vé nói trên. Hôm bữa, tôi và các anh em đi ăn đám hỏi. Vô tình trong quỹ của anh em còn lại 1,5 triệu nên mua hết vé số Vietlott. Trừ đi đám hỏi về mua vé, tới tối đi ăn đám cưới thì biết vé đã trúng. Đây là giải thưởng chung của năm anh em chúng tôi, hay gọi là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Theo đó, trên vé chứa tới 28 bộ số khác nhau được lựa chọn theo hình thức bao 8. Đại diện Vietlot cho biết, mua vé số Vietlot theo hình thức bao 8, tức là người chơi chọn 8 cặp số khác nhau trong tập hợp các số từ 1 đến 45. Sau đó, máy tính sẽ dùng thuật toán tạo ra tất cả các kết hợp 6 cặp số không trùng nhau. Trước đó chỉ mới xảy ra một trường hợp, người vừa trúng jackpot vừa trúng thêm một giải nhất, đó là trường hợp của một người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai. Người này trúng giải jackpot trị giá gần 65 tỷ đồng của kỳ quay 46 và ẩm thêm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Tấm vé trúng jackpot còn lại của kỳ quay 116 được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15 tháng 4. Trên vé chứa tới 6 bộ số khác nhau do khách hàng tự tay lựa chọn. Vị khách may mắn này tên BQH cũng đã nhận giải cùng lúc với ông Trần Nhật Khánh vào sáng ngày 20 tháng 4. Kỳ quay 116 là kỳ quay thứ ba mà Vlog ghi nhận có hai vé trúng cùng giải jackpot tại một kỳ quay. Trước đó ở kỳ quay 69 hồi cuối năm 2016 và kỳ quay 98 vào đầu tháng 3 năm 2017, các giải jackpot trị giá tương ứng hơn 159 tỷ đồng và hơn 20 tỷ đồng cũng có hai người cùng trúng giải.